Dạ, Phú Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé ờ, Hôm nay là nhân ngày ờ, vía quan âm 9 tây tháng 4 năm 2023 Nhằm ngày là 19 tây tháng 2 âm lịch Thì hiện tại là Phước đang có mặt tại Đình Hậu Thạnh thuộc ấp Tân Thạnh, xã Lục Chỉ Thành, huyện Trà Ôn của thành phố Vĩnh Long thì hôm trước Phước có đăng một bài là gieo duyên về một cái điểm tập kết ở đây 10 10 áo quan à, tuy nhiên á, là cũng nhận được sự hỗ trợ của à, rất là nhiều quý mạnh thường quân à, đây không phải là một cái chạy hòm nha cô chú anh chị à, mà nó chỉ là một cái điểm à, tập kết thôi à, nằm à, kế bên à, cái đình và ở đây là mình cũng là do chú chú út quản lý và chú chú út à, lập nên một cái nhà nhỏ kế bên để à, giúp đỡ bà con khu vực chẳng hạn như chết roi sông hay là à, bà con nghèo gặp khó khăn và cũng hôm nay là nhân ngày uh, ờ, ờ, dưới quan âm luôn đã đặt xong và những áo quan đã được về về thì hồi nữa mình sẽ đem vô đây đó đang ginh vô 10 cái nha còn bên đây là cái uh, bên đây nè bên đây là của chú anh chị là cái uh, cái đình đây là cái đình đình hậu thạnh rồi giờ trong lúc mà thời gian uh, cho mấy anh ờ, này ờ, xuống đi uh, phước sẽ đọc cái danh sách quý mạnh thường quân hỗ trợ <laughs> để uh, rồi chút nữa mình sẽ nói chuyện với chú út sau để con đọc cái danh sách cái hai chú út rồi chút nữa rồi uh, à, con cũng gửi lời cảm ơn quý mạnh thường quân uh, có gì chú cũng gửi lời cảm ơn gì đó rồi được rồi vậy cũng được rồi đây để phước à, xin à, xin phép đọc nha phước kẹp cái mic vô đây ở đây ve nó kêu quá trời kêu đất lên coi cả này lỗ vậy đó nó lên lỗ rồi còn còn cái nào rồi chú út cái lỗ này là ve lên nè ủa ve nó sống dưới đất hả ta ừ, sống dưới đất 10 năm á anh. đồ ghê vậy là mới biết luôn tao tưởng là lúc đó giờ sống ở ờ, trên cây không chứ hay nhà có có mưa rồi à đây nè ý này lột vỏ rồi nè đúng rồi nó bay được lột không tối là tối đó, mấy mưa rồi là tối nó lên lên lột vỏ rồi lột vỏ vậy đó ve sầu thoát xác ờ đó, đúng rồi tao nói chơi cái chiêu ve sầu thoát xác đầy hết trơn rồi dạ sống hết mùa hè rồi rồi giờ trong thời gian mà đợi ờ, mấy ờ, mấy anh ở đây ờ, ảnh xuống ảnh xuống áo quan thì phước sẽ đọc cái danh sách quý mạnh thường quân hỗ trợ nha à, đầu tiên là Phước à, chích cái quỹ hoàn trả máy ấm à, ờ, 10 triệu à, kèm theo đó là sư cô Diệu Bảo 20 triệu à, tương đương với 10 áo anh Vinh Vinh Trung 5 triệu em đi Gen Vân 2 triệu chị Nguyễn Kim Tiến 500.000 đồng bạn uh, Nguyễn Thanh Lam 1 triệu em Ngọc Nữ 1 triệu em Cherry Chen 500.000 đồng bạn uh, Su Kha Trần 500.000 đồng chị Nhung ở quận 8 uh, Sài Gòn có Facebook là Kim Nhung 2 triệu còn Mạnh Thường Quân ẩn danh à, với số ghét cuối là 223432 à, gieo duyên một áo quan 2 triệu bạn Lai Thị Hiếu Thi 200.000 đồng à, bạn Nguyễn Hồng Đào 100.000 đồng bạn Lê Thị Mỹ Xuân 100.000 đồng bạn Lê Mỹ Dung 50.000 đồng bạn Trung Hiếu 400.000 đồng bạn à, Mai Mỹ Hồng 100.000 đồng bạn Kiều Phương Hà Phượng gì đó 100.000 đồng bạn Hồng DL 500.000 đồng bạn Lê Thị Kim Ngân 200.000 đồng, bạn Hà My Thảo N 100.000 đồng, bạn Heo 100.000 đồng, bạn Hoàng Hồng 200.000 đồng, bạn Lý Ngọc Thanh Xuân 200.000 đồng, nhà trọ Anh Thắng 200.000 đồng. Uh, S Fan Amran Booth gì nè 100.000 đồng, bạn Võ Thị Lộc 200.000 đồng, bạn uh, Nguyễn Hồng Mai 100.000 đồng, bạn Nguyễn Thị uh, Hồng Thủy Hà Thí gì đó 100.000 đồng, Facebook Mỹ Phụng hay 100.000 đồng à, bạn Lan Mon 200 000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 1750 57 500 000 đồng à, bạn Tú Thị Chi hay Từ Thị Chi đó 100 000 đồng bạn Thái Xuân Giang 50 000 đồng Facebook Hương Bùi 200 000 đồng bạn Mãn Dương Nhân 50 000 đồng bạn Phan Thị Xuân Hương 50 000 đồng bạn Lê Văn Cu hay là Cư gì đó 40 000 đồng bạn Lý Phi bạn Lý Phi Phụng Hí hay là Hy gì đó 200 ngàn đồng bạn Lô Na Trần 100 ngàn đồng một mạnh thường quân ẩn danh không tên 200 ngàn đồng bạn Nguyễn Hữu Sang 200 ngàn đồng bạn Đặng Tuyết Thu 100 ngàn đồng em uh, Nguyễn Hiền 100 ngàn đồng Nguyên Hiền chứ bạn Trần Thị Mỹ Nhanh 100 ngàn đồng bạn Hùng 100 ngàn đồng bạn Lê Thị Mỹ Nha 100.000 đồng, bạn Phạm Thị Thanh Thúy 100.000 đồng, bạn Quyền Trân 300.000 đồng, bạn Bảo Long 200.000 đồng, bạn Hồng Kiên 100.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với nội dung là xin dấu tên 100.000 đồng, bạn Nguyễn Đào thay Giao gì đó 100.000 đồng, bạn Thùy Trang 100.000 đồng, bạn Thúy An 100.000 đồng, bạn Kha Trúc Trinh 200.000 đồng, Facebook Thu Chanh 100.000 đồng, bạn Bùi Thị Ngọc Dung 50.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Mai Trâm 200.000 đồng, em ít 100 uh, 100.000 đồng bạn ờ, Ngân cộng với Linh 400.000 đồng bạn Nhật hay Nháp gì đó 100.000 đồng bạn Nhi 100.000 đồng em Cẩm Tuyên hay Tiền gì đó một 50.000 đồng bạn Dương Thị Kim Quang 100.000 đồng bạn Phương hay Phượng gì đó 100.000 đồng bạn Nguyễn Thanh Phương 100.000 đồng bạn Dương Kỳ Tam 100.000 đồng một mạnh hữu quân ở danh với số ghét cuối là 94020 à, 194020 20.000 đồng một mạnh hữu ẩn danh với số ghét cuối là 194146 100.000 đồng Cao Thị Úc 200.000 đồng một mạnh hữu ẩn danh với số ghét cuối là 194718 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Hồng Ngọc 300.000 đồng bạn Nguyễn Thị Dung 300.000 đồng bạn uh, Nguyễn Thị Nhanh Thanh Trúc 200.000 đồng bạn Lý Lý Nguyễn hay Lý, Lý Nguyên gì đó 200 000 đồng, bạn Hồng Khang 100 000 đồng, bạn Duy My 200 000 đồng, bạn Quỳnh Thị Kim Anh 200 000 đồng, bạn Thanh Tham Nguyên 100 000 đồng, bạn Lam Thị Như Ý 200 000 đồng, bạn ờ, Đỗ Kiên Trinh 500 000 đồng bạn Phạm Hoàng Em 200.000 đồng, bạn Kiều Hoàng 100.000 đồng, bạn Quỳnh Thị Ngọc Thảo 50.000 đồng, bạn à, Nguyễn Thị Ánh Hồng 100.000 đồng, bạn Diễm Sương 100.000 đồng, bạn Minh Thùy 200.000 đồng, bạn Ngô Thiên Nhân 100.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Thu Thủy 100.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Tiến Việt 100.000 đồng, bạn Quy A Di Đà Phật 500.000 đồng, bạn Lý Loan 200.000 đồng, bạn Minh Thi 100.000 đồng, bạn Thu Phan 200.000 đồng, bạn Chu Tước chuyển qua Momo 200.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Thanh Lam 50.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Mạnh 100.000 đồng bạn ờ, Nguyễn Văn Tùng 100.000 đồng bạn Chí cộng với Trúc Facebook như như Trúc 500.000 đồng bạn ờ, Trần Văn Tiến 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Trang 300.000 đồng Facebook xinh xinh béo 100.000 đồng à, Nguyễn Thành Nam à, 5.000 đồng chuyển qua Momo một à, chị ẩn danh à, 1 triệu 2 bạn Thanh Lam Long bạn Lam Thanh Long 200.000 đồng chị Ngọc Nhung à, ờ, 4 triệu thì tổng cái số tiền ờ, nhận được đó là 64 triệu 065 ngàn tương đương với là nhận và chích quỹ luôn à, tương đương với là 32 32 áo quan tuy nhiên hôm nay là chị mới chuyển về à, một chuyến là chỉ là 10 10 10 10 cái à, và sau đó thì à, Phước sẽ đặt tiếp 10 cái nữa tại vì một tháng làm chỉ được có 10 cái thôi với lại không có chỗ để thì khi nào vừa hết mình sẽ chuyển về chuyển về chuyển về rồi nó sẽ chuyển vô đây nè đây à, nhìn cũng rất là bắt mắt nha cô chú anh chị áo quan dành cho bà con nghèo bên à, lắp giò đồng tháp chuyển về đây cái chỗ này nó cũng không có được rộng nó chỉ là dựng tiền chế uh, kế bên thôi kế bên à, cái à, cái đình à, như tắm luôn rồi bây giờ uh, Phước cũng ờ, rất là chân thành cảm ơn quý ờ, mạnh thường quân, quý cô chú anh chị đã ờ, gieo duyên hỗ trợ cho khu vực bà con nghèo khó khăn ở đây. Đây coi cũng là lần đầu tiên mà Phước gieo duyên cái này luôn á, lần đầu tiên luôn á cho chú Út. Đây à, con à, gửi đây nha sẵn rồi có chú đứng ở đây nè đứng đây đi con chú à, đứng đây cái đi à, rồi à, gửi lời cảm ơn cái à, đây là chú út nha cô chú anh chị à, và chú cũng là một người à, à, bữa hôm chú nói chú bên à, bên gì ta bên đình phải không Bình đình bên đình trưởng ban quản lý di à. tích à trưởng ban quản lý di tích à, đình hậu thạnh Kim là trưởng ban từ thiện à trưởng ban từ thiện khu vực này luôn ừ. <laughs> thì đó à... nay cũng có nhận số tiền của chú Phước trao để mua số hàng Ờ, họ từ thiện cho bà con nghèo <laughs> ở đây thì uh, con nói chú nè à xong á uh, con sẽ gửi thêm uh, nữa đặt thêm con chiến nữa à. chiến nữa thì nào mà về đó thì uh, cho con uh, cho con hay nhưng mà vào buổi chiều á nha buổi chiều tại buổi sáng ừ, sắp xếp cái thời gian nào được uh, chú biết dạ. biết thì chú uh, hẹn giờ với uh, dạ. trại dạ. cũng uh, thay mặt uh, chạy uh, hồng từ thiện của xã Lục Thị Thành cũng thành phải cảm ơn các cái nhà mạnh thường quân ờ, cũng ờ, chúc cho các cái nhà tài trợ cũng ờ, cùng với gia đình là mình à, nhiều hạnh phúc con cháu thuận hòa tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ làm ăn được nhiều phát đạt để cũng có dư số tiền mà ủng hộ cho giúp đỡ cho bà con nghèo <laughs> rồi con cảm ơn chú nha ờ. rồi thôi vậy cũng thành thật cảm ơn chú phớt chứ dạ dạ dạ ok ok chú chú út rồi vậy nha hẹn gặp lại cô chú anh chị vào à, một cái à, clip sau bye bye à.